Ok nha, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải em ơi Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ này. Ở video này thì nói chung thì anh ờ, đại ca phong ca của mình không ờ, có đai lưng quá Anh cũng khá là tâm huyết với ban. Anh bảo đỡ lại anh đi tại vì anh thích số 25 anh em Nếu mà đỡ ép á, cái đai lưng này đỡ là dòng phòng thủ á, chắc chắn mắt pin á thì chắc chắn của em rằng nó nằm vào giá khoảng tầm 25 đến gần 30 kim ở cái vị trí này tại vì tầm này thì tin một cục gần một kim một cục anh em ép full tin mấy phát anh em thấy rồi trong video trước anh em thấy xem rồi thì anh Phong Can kia thôi giờ lỡ mình ép mát rồi <clears throat> nhường bán lại cho anh đi rồi anh ờ, anh bù cho cái đai lưng 19 rồi tính tiền ra đai lưng 19 thì đai lưng 19 là 5 kim và đai lưng này khai bán là cho anh 30 ờ, kim hơn anh em 30 kim và nói chung là đổi cho anh đai lưng và anh đưa cho cái ờ, cái số viên tinh hồng lên đảo đây đai lưng anh em đai lưng đây là lưng của anh <clears throat> bù qua 30 kim và cái đai lưng anh vứt qua cho mình giao dịch đây rồi với lại ờ, n anh 6 ờ, kim chín giao dịch và trả là 6 kim chín đó video này thì ờ, khải bán này lưng và khải sẽ lái đai lưng 19 khải mang trong thời gian nào đó thì khải sẽ ép lại đai lưng khác như vậy anh <clears throat> đây đai lưng của khải đây của anh sẽ là hai bộ và 6 kim mốt 6 <clears throat> kim mốt này của anh hai bộ đó là anh vừa đấu công thành nha anh em lâu rồi 61 đó đai lưng đai lưng này thì anh ban rồi đợi đi giao dịch lại đai lưng kia cho khải một hai ba bốn năm sáu sáu kim mốt ok chưa rồi Đấy, ok xong sáu game 1 <coughs> anh xong anh xong trả ba hai ca vàng luôn nha rồi ok nói chung thì à, ông anh thì ông ông ưng quá anh anh nói chung là anh cũng cần quá nè chứ nếu mà đỡ mà ép thì anh kêu là ép mà đỡ ra hai bốn anh không xài anh kêu là anh đã xài anh xài hàng mát luôn nè anh đã xài xài hàng mát luôn nhưng anh không có xài kiểu bình thường đó đai lưng thì đai lưng này anh à, sẽ vứt qua cho khải đai lưng này khải mua lại khá là rẻ nè anh bán khoảng tầm 10 kim thôi nè mua là đai lưng này nhận em đai lưng kia phải bán là 30 kim <clears throat> và anh bù cho mình bù tinh hồng rồi khải lái đai lưng 19 là khải mang thôi hiện tại khải đang tìm mua được cái phôi rồi anh em để khải giao dịch cái phôi anh em xem <clears throat> khải mua được cái phôi bao tay với lại à, đai lưng rồi lần này khải sẽ ép bao tay anh em lần này khải ép bao tay <clears throat> đây được khải lấy cái phôi cho anh em xem tại vì khải mua được cái phôi rồi anh em anh ưng quá cái đa thì bán hàng cái đa đi sau này mình có ép lại mình ép mình gom thì tâm để ép sâu chứ nếu mà tính tiền ép thì khải ép hết gần 25 kim gần 27 kim nữa em cái vấn đề đó là tại vì nó mắc mắc chỗ thị tinh thôi đây đây với bao tay này đây hồi chưa mua cái phôi nè <clears throat> phôi đai với bao tay đây đó, lần này Khải sẽ ép bao tay 4 dòng nè Hôm trước Khải ép bao tay 3 dòng xịt đó Lần này ít hôm Khải ép ờ, gom thì tinh này nọ Khải ép bao tay trước Đại lưng từ từ ép sâu Đại lưng đây đó. Ok chưa Thích cái thích cái giai đoạn ép đồ Thích gì đâu nè Thích giai đoạn ép đồ ép gì đâu nè Đại lưng ảnh bù uh, Khải uh, Nói chung là ảnh bù Khải được một chút nữa nè Khải bù Khải được Khải một chút nữa là Khải ok Đó Khải lái Đại lưng 19 Đúng rồi, đồ phong ca được, Khả soi đồ phong ca lại cho anh em xem. Khả soi đồ tổng sẽ đồ phong ca lại cho anh em xem nha. Đây, cho anh em xem sẽ đồ phong ca. Phong ca Giang Tân thôn Lỡ Quang em xem đồ lại. Đây nè, anh mới chuyển đường môn cũng là một cao thủ nè. Ồ, anh chưa mang được cái đai lưng chứ không được ra lưng à ai anh anh anh giao tiền cho lấy quyền luôn anh ơi giao tiền lấy quyền luôn anh ơi rồi ok khải ăn hai mươi túi nào khải ăn hai mươi túi này một tao nó mười kim mua được mười kim rẻ mười kim mua luôn luôn này mười kim hỏi <coughs> được, tôi đang trả, tôi đang tôi đang trả nó 7 kim, nó đang chịu này này đừng có mua 10 kim. Ờ mua ờ, 10 bao, 10 bao. Tâm thánh cầu kim đó hơn Một bao năm một bao một năm trăm triệu. Anh Tâm Thánh. Để tôi Trời trả ơi. 7 kim rồi thấy cho okay, hai okay. kim hai kim hai không có gì rồi giao dịch lấy tiền lý quỳ ơi nói chung cái đó 10 kim mua vẫn được mà lý quỳ à, tổng tổng ở đi rồi giao dịch của em đem cây vàng là đủ lý quỳ ơi đây đây đây đây đây tôi ghi hết đi rồi kìa rồi giờ tổng hết em này chốt quỷ bàn nè à, từ từ anh phong ca rồi phong ca rồi đứng lại em cái đây anh em từ từ lý quỳ đây sao anh em xem đồ của anh đừng môn phong ca mới chuyện nè anh à, đây cái đai lưng như vậy lên đảo đó hiện tại đang thiếu cái đai lưng á nhận lưng chọn cho xem cái bổng của không ca trời ơi cái Anh đi hướng này là nhận chón 40 kháng hỏi 25 và giày chón 40 kháng hỏi 25 và đi nón kim là chuẩn bài rồi nè vũ khí kim là chuẩn bài rồi kích được à, hai món luôn quá đẹp áo thổi chuẩn rồi hiện tại kiếm bao tay dòng một nữa đẹp bao tay thủ lên lý dòng một nữa đẹp chỉ gì nữa xong đai lưng nữa ok này đó ngọc bội mọc rồi chuẩn bài nè 80 chậm anh nếu mà mang này lên một thủ lý nữa 80 chậm rồi ok rồi sao em ơi anh em xem video cho khả một like ủng hộ cho anh em ơi đã được giao dịch lý quý ơi Nhìn Lý Huy ơi Alo Ơi <laughs> Rồi hôm nay Trần Công Thành hôm nay thu được rồi anh em Trần Công Thành hôm nay Thu được bao nhiêu kim Lý Huy Nó đậu người khác mày ơi chứ không phải của nó đâu Hai 4 Trận công thành hôm nay nha anh em Thu được 6 ca dạng Và được bao nhiêu kim đây Đúng rồi ghi như này bao nhiêu kim đây 19 kim 5 950 xu cộng 16 các bạn Ok cũng 6 bạn chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 19 kim 940 450 xu chọn anh ơi Rồi đếm em cộng cho quỹ nha Ngày mai anh em cố gắng hoạt động cái được hoặc ờ, nhận lương 3 ngày anh em Hồng dưới đi thật ơi ok anh ok Xong nha anh em nha xong nha anh em có kịp không ờ, bán lại hoặc cho đi để nốt đi không may hôm nay là ngày 14 này ngày 15 ngày 15 là cái quỹ này không quỹ nó kèm luôn 19 19 kim 950 số luôn đấy quầy 10 tôi ghi okay. Ờ, số ca vàng rồi ok ngày mai sẽ là một ngày nữa sẽ đồng tính lương vậy nam <clears throat> đâu đi chuẩn chưa Thằng báo. À, cái áo này chẳng lẽ áo đều mặt rồi. Ok anh ơi, chống tiền nha anh em, chống tiền nha anh em. <coughs> Quỷ ban tầm này phải ít nhất phải tiền vạn này nọ anh em ơi. Rồi anh em xem video cho Khải một like cho chơi anh em ơi. Hôm nay à, Khải được uh, phút cuối à, đánh như là mang không nổi nè. Lực mình đánh như là mang không đủ lực mà đánh. Anh được uh, Dương Châu với lại Tương Dương thôi. Phút cuối mất cái phần tường đánh không kịp phần tường rất là tiếc. <coughs> tính hết rồi mà lực tính hết rồi mà không có anh em không gì được vườn tường uổng quá đúng rồi giờ giờ đạp bao tay em ơi đợt khải nghiên cứu khải mua thủy tinh đạp bao tay tầm này một cục thủy tinh bảy sáu trăm đến bảy trăm xu một cục đó nè biết đâu nè <clears throat> đây kim là kim của ba đổi vỏ đa đã đập bao tay rồi lên đảo như nè đã đập bao tay lên đảo như nè đẹp đây anh phong ca anh thích xài hàng mát thôi em ơi nói chung là anh cũng ngờ ý dữ quá rồi thôi mình đỡ anh xài được mình lấy cái xài 19 bù lại cái tiền anh đỡ anh đỡ cái này 19 cũng tầm gần 10 kia thôi em <coughs> FD cho anh em xem khải ép bằng một bao tay thống lắm thì khải nghĩ nữa chắc chắn là phải full thì tinh rồi ít nhất phải 16 cầu thì tinh rồi dòng phòng thủ rồi anh em có nghĩ 16 cục thì tin đi tầm này cho trung bình là 700 xu một cục đây 600 xu một cục đây 600 xu sẽ mua không ra 16 nhân cho 600 nậu dân phòng thủ không bay gần 10 kim rồi anh em thấy chưa không biết được mắt hay không nha đó không biết được mắt hay không nha <coughs> hỏi anh phòng căng nhận em nuôi không em xin 100 nữa anh chơi toàn hàng chắc hàng chắc không à anh kêu khải được đợi anh chứ hôm trước anh ảnh đòi mua cái, cái đai lưng thằng kia hai triệu năm khải cấm anh em khải không cho mua tại vì đai lưng hai triệu năm thì quá cao quá cao anh em đai lưng hai triệu năm thì quá cao so với hai triệu năm thì nó tương đương khoảng tầm uh, gần 40 kim rồi gần 40 kim là cao quá nên là khải kêu đừng có mua chi <coughs> rồi anh em xem video đừng quên cho khải một like chia sẻ nữa ơi chung thì ờ, khải đã mua được cái phôi ờ, cái phôi bao tay với lại cái phôi đai lưng thì chắc chắn anh em này hai món này khải sẽ ép lại rồi ép lại cho anh em xem nói chung là mình vẫn thích cái trải nghiệm đó là ép được đồ và mát thì vui còn không mát thì mình sai đó là thôi nè còn ví dụ được mong mát thì anh em trong bàn anh ưng quá thì anh bù qua bù lại thì đưa khải một ít kim nữa thì anh lái thì sai rồi anh em đó đó ok chưa rồi cũng vào một tịch này mới mua anh em xem cho một like nha ủng hộ một like chơi chơi nha em ơi anh em thích ép đồ thì ủng hộ đi anh em ơi chắc chắn người khả sẽ ra video ép ba tay và ép lại lưng cho anh em xem